bí ẩn cái chết của nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin. Ngày 12 tháng 4 1961, Yuri Gagarin ghi tên vào lịch sử nhân loại là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Sau cuộc hành trình đầy vinh quang, tên tuổi ông được cả thế giới biết đến. Chính quyền Liên Xô ngay lập tức cử Gagarin tới thăm 30 quốc gia. Ông đã ăn trưa với nữ hoàng Anh Elizabeth II, nhận được chìa khóa vàng mở cổng Cairo và Alexandra từ Tổng thống Ai Cập Tuy nhiên, vào năm 1968, 7 năm sau khi trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, nhà du hành Liên Xô Yuri Gagarin bất ngờ thiệt mạng trong một vụ tai nạn khi ông đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thường lệ. Vụ tai nạn đã gây chấn động thế giới hồi đó, không phải chỉ vì người thiệt mạng là Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ, mà còn bởi những bí ẩn xung quanh cái chết của ông vẫn chưa được giải mã thấu đáo cho đến tận ngày nay. Vậy lời giải nào cho những bí ẩn này? Hãy cùng An Nhiên của kênh Duyên Vạn Cổ tìm hiểu ngay sau đây nhé. Chuyến bay định mệnh Sau thời gian tới thăm nhiều nước trên thế giới, Gagarin quyết định trở lại làm việc. Anh đăng ký tham gia chương trình đào tạo của Học viện Kỹ thuật Không quân Zhukovsky để nâng cao kỹ năng bay với mong muốn tiến vào không gian một lần nữa. Ngày 27 tháng 3 1968, Yuri Gagarin được huấn luyện trên máy bay phản lực MiG-15 e UTI cùng với người cố vấn Vladimir Sozhogin một phi công giàu kinh nghiệm từng được trao tặng huy chương anh hùng Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. Lúc 10 giờ 19 sáng cùng ngày, Gagarin và Sirogin cất cánh từ căn cứ không quân Chaklovsky gần Moscow. Theo kế hoạch, họ sẽ bay ít nhất nửa giờ. Đến 10 giờ 32 sáng, Gagarin thông báo cho kiểm soát viên ở mặt đất rằng họ đang trở về căn cứ và nhận được sự đồng ý. Ngay sau đó, mọi liên lạc với máy bay MiG-15 UTI bị ngắt sau khi máy bay chở Gagarin biến mất trên radar, các nhà chức trách đã điều động một nhóm tìm kiếm. 4 giờ sau, mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực được phát hiện gần thành phố Kozak, Vladimir, cách Moscow 133 km về phía đông. Thi thể của Gagarin và Sergin được phát hiện tại địa điểm máy bay rơi trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Cái chết của họ hoàn toàn bất ngờ bởi mọi chuyện đều theo quy định. Chuyến bay được thực hiện bằng máy bay tiêm kích MiG-15 UTI loại máy bay chuyên dụng để huấn luyện đã qua kiểm tra và rất an toàn. Người sát hạch là Sergowin, đội trưởng đội bay, phi công thử nghiệm hạng nhất giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Còn Gagarin thì có thể thực hiện những chuyến bay phức tạp hơn nhiều so với chuyến bay mà họ đã thực hiện. Vậy điều gì đã xảy ra? Hai tiểu bang uy tín đã được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn. Kết quả thu nhập được tổng hợp trong 30 tập hồ sơ dày nhưng kết luận về vụ tai nạn vẫn chỉ là những nghi ngờ và đồn đoán. Tình trạng của máy bay Những phi công huấn luyện bay nhiều kinh nghiệm nhất, những người đã bay trên nhiều máy bay các loại đều khẳng định MRJ-15 UTI là máy bay tốt nhất vào thời điểm đó để dùng cho huấn luyện. Sau khi phân tích dấu vết vụ tai nạn, các chuyên gia đã đi đến những kết luận sau về tình trạng máy bay trước khi bị rơi. Động cơ và thiết bị trên máy bay không bị hư hỏng trong thời gian bay – Tất cả mảnh vỡ và biến dạng đều là đặc trưng của sự hư hỏng do chịu sức ép một lần. Không có dấu vết cho thấy các bộ phận và chi tiết thiết kế bị hỏng do quá tải, động cơ vẫn hoạt động tại thời điểm máy bay rơi xuống đất. Hệ thống chống cháy không hề được sử dụng, cho thấy không xảy ra cháy nổ trong thời gian bay. Hệ thống điện vẫn hoạt động tốt, hệ thống oxy vẫn hoạt động tốt. Như vậy, máy bay trước khi bị rơi vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Tình trạng của phi công – Người ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng mức độ chuẩn bị của Gagarin và Sogogin. Tất cả các kết luận đều thống nhất và khẳng định chắc chắn rằng cả hai phi công đều được chuẩn bị rất tốt. Trao đổi điện đài giữa chỉ huy chuyến bay và các phi công thường được ghi lại trên băng ghi âm. Đây là căn cứ quan trọng để xác định tình trạng của phi công. Qua băng ghi âm, cho thấy hệ thống năng lượng của máy bay đã hoạt động gần 23 phút và thời gian bay là 12 phút. Các chuyên gia y tế đã nghiên cứu băng ghi âm giọng nói của Gagarin một phút trước khi hy sinh. Nghiên cứu tầng giọng cho thấy lúc này Gagarin vẫn ở trong trạng thái hoàn toàn bình thường. Giọng nói của anh rất bình thản, đều đều. Các chuyên gia cũng đã tiến hành nghiên cứu rất kỹ thi thể của các phi công, trong đó có cả phân tích mẫu máu. Qua phân tích cho thấy tư thế của cả hai phi công vẫn đang ở trong trạng thái làm việc cho đến giây phút cuối cùng. Tay trái của Gagarin, tay trái vẫn đang giữ cần điều khiển. Chân của cả hai người đều đang để trên bàn đạp, không có dấu hiệu cho thấy hai người bị ngạt hơi độc hay khí ga, cũng như không có các dấu vết đặc trưng cho các hư hỏng do nổ hay cháy máy bay. Khi phân tích mẫu máu, các chuyên gia cũng xác định được trong cơ thể của các phi công không có rượu và chất kích thích. Như vậy, cho đến giây cuối cùng, các phi công vẫn có khả năng làm việc, chiếc máy bay không hề có sự cố và thậm chí các phi công cũng hoàn toàn không có ý định nhảy dù. Các tay cầm dùng để kéo phần tháo rời của cửa kính trong trường hợp nhảy dù vẫn còn trong trạng thái ban đầu. Thuốc phóng của hệ thống mở cửa tự động trong trường hợp tai nạn vẫn chưa bị kích hoạt. Vì thế, việc tai nạn để gây ra cái chết của hai phi công kỳ cựu bậc nhất thời đó là một dấu hỏi lớn. Những giả thuyết và kiến giải – đã có nhiều giả thuyết được đưa ra để tìm kiếm nguyên nhân của vụ tai nạn chấn động này. Những giả thuyết hàng đầu là máy bay đã va chạm với máy bay khác hoặc va chạm với bóng thám không được thả lên để lấy dữ liệu về khí quyển. Một trường hợp va chạm khác cũng khá phổ biến là với những đàn chim. Tuy nhiên, các chuyên gia đã tiến hành rà soát khu vực tai nạn nhiều lần để tìm kiếm, kết quả là không có mảnh vỡ nào của máy bay khác, của quả cầu hay xác chim được tìm thấy. Điều này cho thấy giả thuyết về tai nạn do va chạm đã bị loại bỏ. Vị trí chiếc máy bay ngay trước khi nó đâm xuống đất là một manh mối quan trọng giúp phỏng đoán về nguyên nhân của vụ tai nạn. Sau các phân tích kỹ lưỡng, các chuyên gia đã xác định được rằng ngay trước khi xảy ra tai nạn, Gagarin và Sergogin đang bay ở giữa hai tầng mây và ở trong vùng hoàn toàn không nhìn thấy đường chân trời. Từ phát hiện này, ta có thể có một số kiến giải về nguyên nhân của vụ tai nạn như sau. Sau khi nhận được lệnh của chỉ huy trạm không lưu ở mặt đất cho phép quay trở lại, Gagarin đã quay một góc từ hướng 70 sang hướng 320, đồng thời giảm độ cao, trong tình trạng bị mây che khuất tầm nhìn và không thấy đường chân trời. Khi không nhìn thấy đường chân trời, việc điều khiển máy bay sẽ trở nên khó khăn và phải dựa vào các thiết bị định hướng bay. Vì một lý do nào đó, chẳng hạn máy bay gặp phải nước siêu lạnh trong các tầng mây có thể khiến các cảm biến bị mất tác dụng – dẫn tới thiết bị định hướng bị sai sót nghiêm trọng. Trong trường hợp này, các phi công chỉ có thể xác định chính xác tọa độ của máy bay khi đã thoát ra khỏi mây, tức là ở độ cao chỉ còn cách mặt đất 500 tới 600 mét. Độ cao này là quá thấp để máy bay thoát khỏi tình trạng bổ nhào hay xoắn ốc và vụ tai nạn gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Một giả thuyết khác là khi máy bay tiến gần tới đường ranh giới trên của tầng mây dưới, các phi công có thể lầm tưởng một trong các lưới mây là những vật cản bất ngờ chẳng hạn là một chiếc máy bay hoặc bóng thám không. Điều này dẫn tới việc phi công phải thay đổi hướng bay đột ngột bằng cách kéo cần lái chiếc máy bay bị mất phương hướng và lao thẳng xuống mặt đất. Năm 2013, một tài liệu được công bố đã cung cấp thêm một giả thuyết về vụ tai nạn. Báo cáo được giải mật đã xác nhận rằng một máy bay chiến đấu Su-15 đang bay trên lộ trình không được phép quá gần chiếc MiG-15 UTI của Gagarin. Như ta đã biết, sau mỗi chiếc máy bay đều có một dòng khí cuộn tròn do máy bay di chuyển với vận tốc cực lớn tạo ra. Với một máy bay hạng nhẹ như MiG-15 UTI hầu như không thể đương đầu được với tác động đáng sợ của dòng khí này. Máy bay sẽ ngay lập tức bị cuốn theo, xoay theo hình xoắn ốc và hoàn toàn mất kiểm soát. Ngoài ra, trong ngày hôm đó, có một đợt không khí lạnh đang tiến lại gần hai luồng không khí nóng lạnh đã tạo ra một khu vực nhiễu động không khí. Nếu máy bay đi vào khu vực này sẽ rất dễ bị mất kiểm soát. Qua đó, ta có thể phỏng đoán nguyên nhân khiến chiếc máy bay MiG-15 UTI của Gagarin bị rơi sẽ có thể không phải là một nguyên nhân đơn lẻ, mà là sự kết hợp của hai hoặc ba khả năng trên. Như vậy, ta có thể nhận định rằng, sau khi kết thúc bài tập và được chỉ huy không lưu mặt đất cho phép quay về, chiếc máy bay của Gagarin đã rơi vào tình huống cực kỳ phức tạp và nguy hiểm có thể là do thời tiết nhiễu động hoặc bị cuốn vào dòng khí cuộn tròn của máy bay khác hoặc là Gagarin phải ngoặt gấp để tránh đụng phải một vật cản nào đó trong tình trạng bị mây che mất tầm nhìn và thiết bị định hướng bị sai máy bay đã lao thẳng xuống đất rơi vào tình thế cực kỳ phức tạp Cả hai phi công kỳ cựu đã không những không hốt hoảng mà còn bình tĩnh làm tất cả những gì có thể để đưa chiếc máy bay thoát hiểm. Trong vòng mấy giây cuối cùng, Gagarin và Seogin vẫn phối hợp nhịp nhàng với nhau, nhưng vận may đã không mỉm cười. Họ chỉ thiếu vỏn vẹn có 200 tới 300 mét độ cao và hai dây bay để thoát nạn. Kết luận Có nhiều người hỏi rằng tại sao người ta lại không bảo vệ Gagarin khi ông đã trở thành biểu tượng của Liên Xô? Những ai hiểu rõ ông đều biết câu trả lời. Có thể điều đó sẽ khiến ông còn sống, nhưng sẽ không còn là Gagarin nữa. Nikolai Kamanin, người phụ trách đào tạo phi hành gia của Liên Xô cho biết, Chúng tôi không thể biến Yuri Gagarin thành vật trưng bày trong bảo tàng, bởi điều đó sẽ giết chết anh ấy. Trên tờ Sự thật thanh niên vào tháng 5 năm 1963, Gagarin cũng đã viết Trong mọi thời đại, đối với con người, hạnh phúc lớn nhất là được tham gia vào các phát kiến mới. Làm sao có thể tước bỏ hạnh phúc đó? Tôi không muốn trở thành tượng đài sống. Gagarin đã có lựa chọn để được sống với niềm đam mê của mình. Dù sinh nghề tử nghiệp, nhưng có lẽ ông đã không bao giờ hối tiếc vì điều đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Duyên Vạn Cổ. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share cho bạn bè cùng biết. Và đừng quên subscribe để xem những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.